hương tôi bình định đó mây lang thang chiều lòng gió con sông quê lời mẹ ru cây lao sao đồng ruộng xanh ai qua đây có dừng lại đứng lặng nhìn làng quê tôi đang vươn lên từ đôi mắt ơi giờ đẹp lắm tay trong tay lời biển hát nghe trong tôi đời đẹp sao cây xanh xanh màu thời gian hoa đưa hương nắng trải vàng phố đẹp chiều trời quê hương đang vang lên khúc hồn quê dẻo trong gió ánh mắt môi yêu đời rực hồng đường qua thôn nghe sao xuyên bên nước sang con đò trắng mắt mẹ vui yêu thương bao cuộc đời quê hương tôi bình định đó tây sơn xưa còn vòng mãi ai xa quê lòng hoài mong tay run run giọt mừng rơi tay nâng niu đón người về tóc ngả màu tình quê ơi trong tim tôi nhớ trắng trắng thương tôi bình định đó tây sơn xưa còn vòng mãi ai xa quê lòng hoài mong tay run run giọt mừng rơi tay nâng niu đón người về tóc ngả màu tình quê ơi trong tim tôi nhớ nào ngồi Deus me